có nhạc bên cạnh ai không phiêu có em bên cạnh yêu không phai tình yêu nằm ngang của anh luôn ngăn đá cơn mưa qua em rời đi cơn mưa qua anh nhẹ mi mong một lần có được em để thân lòng cùng nhau say đắm hỡi giấc mơ chưa từng có phương qua em sai do ai chắc chắn là do ai ở quá nhiều ô là anh người yêu quá nhờ chẳng biết trao lời nước mắt hay thơ có tên em ở đâu mới uống bao nhiêu cũng chẳng cầm mồi đâu nghe nói yêu thương nhiều quá thời gian tiêu hóa thành chuyện tình đậm sâu họ vẫn vậy vẫn cứ gần nhau tình mình vẫn vậy vẫn cứ buồn đau vì sao mà hai giờ đêm còn tương tư